Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong buổi sáng hôm nay ờ, Dũng sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn đó là cách mua cổ phiếu PNG. Và đây là cách có thể làm thay đổi tư duy của quý vị các bạn trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. À, nhưng chúng ta đã biết thì ờ, PNG là một cái công ty à, bán lẻ chuyên về trang sức ạ. À. Và ở đây các bạn biết rằng là việc một công ty chuyên bán lẻ về trang sức với trong cái giai đoạn à, chúng ta gọi là dịch Covid này thì việc ảnh hưởng đến cái cổ phiếu PNG trong suốt thời gian vừa qua đó rất lớn tuy nhiên thì việc mà chúng ta đánh giá cổ phiếu PNG ở giai đoạn này à, có mua đây không hoặc là cái xu hướng nó diễn ra như thế nào thì chúng ta có thể xem xét một số yếu tố chính như sau à, thứ nhất thì chúng ta biết rằng là cái kế hoạch của PNG năm 2020 nếu mà chúng ta nói về cái tham vọng của PNG thì năm 2020 không lớn giả sử như là doanh thu của chúng ta là khoảng độ 14.000 tỷ hơn 14.000 tỷ chút và lợi nhuận sau thuế là hơn 8.000 tỷ thì nếu chúng ta xem xét về kế hoạch so với năm 2019 thì rõ ràng là thấp hơn có thể là đầu năm thì công ty thấy là cái việc mà ảnh hưởng về dịch cúm Covid thì cái việc giảm cái cái à, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu thì đây là một cái trong yếu tố rất quan trọng nên công ty không có sự tham vọng có thể là à, cái tham vọng về lợi nhuận doanh thu như thế này cũng là rất lớn rồi thế thì tiếp theo chúng ta có thể quan sát xem là uh, lợi nhuận cũng như là doanh thu của những cái quý gần đây ạ thế thì chúng ta quan sát thì trong những quý gần đây đặc biệt là quý 1 thì chúng ta cũng thấy là doanh thu cũng ở mức là khá cao tại thời điểm này thì có thể chúng ta biết rằng là nó vẫn chưa ảnh hưởng lớn bởi covid nhưng tuy nhiên sau quý 2 thì giảm rất là mạnh và chúng ta đặc biệt là cái quý 3 vừa qua thì chúng ta thấy là cái xu hướng đúng không xu hướng về doanh thu và lợi nhuận của cái cổ phiếu PNG này bắt đầu có xu hướng uh, tăng đây chúng ta nhìn thấy quan sát đây thì đây là chúng ta thấy là xu hướng của PNG đấy ở trong cái quý 3 thì rõ ràng là rõ ràng ở đây chúng ta thấy là lợi nhuận đấy, lợi nhuận sau thuế là hơn 200 tỷ đây là một con số cũng khá là ok thế thì rõ ràng là Ờ, về xu hướng về cái kết quả kinh doanh đã được cải thiện nhưng tuy nhiên thì việc mà chúng ta đầu tư ngắn hạn hay trung hạn dài hạn ở đoạn này thì chúng ta sẽ bước vào ờ, một góc nhìn mới thế thì ờ, việc định giá chúng ta biết rằng là phần lớn mọi người á, khi mà mua cổ phiếu thì Dũng biết rằng đa phần chúng ta sẽ định giá cổ phiếu này dưới 60 hoặc là một con số nào đó để chúng ta mua vào hoặc là quá trình mà cổ phiếu rẻ ở mức thấp thì chúng ta mua vào đấy là cách thức mà phần lớn các nhà đầu tư giá trị họ mua vào thế thì ở đây theo cái cách mà Dũng chia sẻ thì chúng ta biết rằng là PNG là một cổ phiếu tăng trưởng đầu tiên chúng ta phải là nói về là cổ phiếu tăng trưởng vì sao chúng ta lại nói về đây là cổ phiếu tăng trưởng bởi vì à, kinh tế Việt Nam thì chúng ta biết rằng là trong à, những năm gần đây thì tốc độ tăng trưởng thường là 6 đến 7 phần trăm thậm chí là cao hơn trong thời gian tới bởi vì chúng ta đã có lãnh đạo cũng là, là toàn những lãnh đạo mới tiềm năng à, dân số chúng ta là dân số trẻ và đặc biệt là chúng ta thấy là cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới là rất là lớn giao thông ngân hàng giáo dục cũng đang phát triển rất là mạnh nên cái việc mà uh, những cái dịch vụ thương mại bán lẻ có thể là những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ phát triển đột biến trong thời gian tới ờ, và việc mà chúng ta đầu tư cái cổ phiếu này trong chung và dài hạn thì hai ba năm hay là 3 năm 5 năm những điều đó thì rõ ràng là một con số rất là xa và bây giờ chúng ta quan tâm đó chúng ta cần phải xem là xu ngắn hạn và xu hướng trong 3 đến 6 tháng tới nó diễn ra như thế nào tại vì khi mà chúng ta đầu tư quá lâu trên thị trường chứng khoán thì thực ra nó có rất rủi ro rủi ro về covid rủi ro về chính trị rủi ro về an ninh rủi ro về sóng thần rủi ro với rất nhiều cái rủi ro nên cái việc mà chúng ta cần phải biết mỗi chu kỳ mỗi giai đoạn chúng ta đầu tư như nào và trong quá trình thống kê của Dũng thì Dũng thấy rằng là nó có hai cách hai giai đoạn chúng ta đầu tư à, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn xong sideways chúng ta gọi là sideways thì chúng ta sẽ đầu tư lướt sóng thế ở giai đoạn này các bạn biết rằng là phần lớn cái xu hướng trung hạn này dài hạn thì nó đang ở gì ạ đang xuống giảm đúng không đang xuống giảm và chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu đang trong xuống giảm chung về dài hạn và chúng ta lại đầu tư dài hạn thì rõ ràng thì nó không hợp lý đúng không ạ nên ở đây chúng ta thấy rằng là với chiến lược này thì Dũng sẽ đầu tư như sau tức là cổ phiếu trong ngắn hạn tức là xu hướng ngắn hạn thì Dũng chỉ đầu tư ngắn hạn xu hướng dài hạn Dũng sẽ đầu tư dài hạn thì cái cổ phiếu này nhìn về xu hướng dài hạn trung hạn thì rõ ràng là nó đang chưa được tích cực thì bây giờ chúng ta sẽ xét về xu hướng ngắn hạn chúng ta có đầu tư hay không thì nó có một cái mâu thuẫn đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu tăng trưởng thì lại đầu tư ngắn hạn thì nó có phù hợp hay không thì đây là một chiến lược rất là phù hợp các bạn nhé chiến lược rất phù hợp với phần đông các nhà đầu tư cá nhân thậm chí là kể cả các nhà đầu tư quản lý quỹ với một số vốn có thể là uh, ờ, 100 tỷ chúng ta vẫn có thể sử dụng chiến lược này bởi vì đây chiến lược rất hiệu quả của rất nhiều các quỹ mà Dũng biết thế thì ở đây các bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu nó bước vào một chu kỳ tăng thì đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ là uh, xu hướng đó là ngắn hạn hay trung hạn hay dài hạn thì việc mà kết quả kinh doanh của quý 3 vừa rồi là cũng khá ấn tượng đúng không so với quý 1 thì quý 1 là hơn 30 tỷ đúng không quý hơn 30 tỷ thì bây quý 2 chúng ta ở đây là hơn 200 tỷ rồi so với quý 1 nó đã cải thiện tức là kinh tế chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi khá là mạnh thế thì việc mà kinh tế mọi thứ đang bắt đầu phục hồi khá mạnh và việc cổ phiếu này chúng ta thứ nhất là đây là mô hình vai đầu vai cái thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều cái dấu ấn về dòng tiền lớn đây là những cái dấu ấn khối lượng tăng ờ, giá tăng rất mạnh đây là những cái dấu ấn và việc mà cổ phiếu vượt thoát trên một xu hướng ngắn hạn đây chúng ta gọi là cái đỉnh đây là những cái điểm mà chúng ta phải tham gia độ an toàn rất là cao không phải là tất cả những điểm này nó đều thành công hết nhưng nó phải thành công đến 7 đến 80 phần trăm và việc mà các bạn mua ở đây Dũng sẽ nói cho các bạn một cái cái mà chúng ta cần phải lưu ý đó là khi các bạn tham gia ở đây thì với cái hệ thống phương pháp đầu tư ngắn hạn mà Dũng chia sẻ trong những cái cổ phiếu gọi là sóng hồi như này thì chúng ta chỉ à, mua khi nó có xác nhận trong sóng hồi thôi còn trong trường hợp nó gãy và nó giảm xuống thì chúng ta bán ra nó tránh tình trạng với những cái bạn mà đông đầu tư gọi là đầu tư giá trị thì cổ phiếu này cứ lao dốc mà mua vào phải 62 61 59 58 mua vào nhưng với phương pháp mà Dũng chia sẻ thì Dũng chỉ mua khi nó vượt thoát ra cái vùng đây chúng ta gọi là vùng kháng cự ngắn ở đây và chúng ta vẫn còn một cái cơ hội tiếp theo khi mà có thể phiên hôm nay phiên ngày mai nó tăng tốc nữa bởi vì cái xu hướng ngắn hạn này cổ phiếu sẽ bước vào một vùng kháng cự rất là mạnh đó là 80 90 đây là vùng kháng cự cực kỳ mạnh nên nếu bạn ở trong cái vùng 80 90 này bạn lại tiếp tục nắm giữ thì có thể thời gian các bạn nắm giữ nó rất là dài bởi vì đây là một cái giai đoạn mà cổ phiếu rất khó để đi lên cái thứ hai là cổ phiếu này để bước vào một chu kỳ tăng trưởng với lợi nhuận doanh thu tăng mạnh trong thời gian ngắn có thể là trong quý 4 thì có thể là chúng ta biết rằng là sẽ cần nhiều thời gian hơn bởi vì đã có rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây và một cái doanh nghiệp trước khi mà bước vào một cái chu kỳ tăng với tốc độ tăng trưởng mạnh thì nó phụ thuộc rất lớn vào nền kinh tế của chúng ta và nền kinh tế chúng ta nó không thể nào hồi phục hồi thần tốc được và điều đó có thể chúng ta sẽ quan sát trong có thể ở ờ, trong uh, ờ, 3 tháng tới 6 tháng tới lúc đó chúng ta phân tích sau nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ chiến lược đầu tư ngắn hạn thế thì với chiến lược đầu tư ngắn hạn chúng ta đã biết là dòng tiền lớn đã tham gia vào rất là lớn rồi ạ và chúng ta cũng thấy là trong cái biểu đồ tuần thì thấy mọi người cũng đã thấy là cổ phiếu này cũng đã có một cái bước bắt đầu vượt thoát trên cái đỉnh với khối lượng lớn như này thì đây là những tín hiệu rất tích cực thì nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần phải làm gì trong cái thời gian ngắn như này bởi vì chúng ta đầu tư ngắn hạn thì chúng ta không phải là đầu tư trong 6 ờ, tháng 9 tháng một năm được mà chúng ta chỉ đầu tư khoảng độ từ 1 đến 3 tháng Đấy, giới Dũng thì đầu tư ngắn hạn là từ 1 đến 3 tháng là ngắn chứ không phải T3 T4 các bạn nhé một số các anh chị em khi mà theo dõi cái chương trình của Dũng thì các bạn cứ tưởng là đầu tư ngắn là đầu tư ờ, à, T theo T nhưng không không đúng ạ tại vì những cái cổ phiếu nào khi nó tích lũy đủ thì Dũng bắt đầu mới mua ở những cái giai đoạn này đây và sau đó thì nó khoảng tăng 15 đến 25% là Dũng sẽ bán dần ra đây là cách đầu tư ngắn và Dũng sẽ thoát ra khỏi một cái giai đoạn này trước khi mà bước vào một chu kỳ tăng tiếp theo và đây là một chiến lược mà Dũng thường xuyên sử dụng để áp dụng một cái cái à, công cụ đó là nếu chúng ta lãi khoảng mỗi lần 20% thì sau 3,6 lần liên tục như vậy thì có thể chúng ta đã lãi được 100% bởi vì lãi kép là một trong những cái kỳ quan của thế giới và được ờ, anh Tanh, Amel Tanh đã đã là người mà phát minh ra. Thế thì với các nhà đầu tư chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta tham gia ở những vùng này bởi vì xu hướng của thị trường chung chúng ta nó đang bước vào một xu hướng chúng ta gọi là đi lên ngắn hạn, chúng ta gọi là đi lên ngắn hạn chứ chưa phải bước vào chu kỳ dài hạn nó mới sắp sửa bước vào một chu kỳ chung và dài hạn thôi Bây chúng ta biết rằng là thị trường chung chúng ta cũng đang gặp những cái vùng cản rất là lớn nên việc mà chúng ta đầu tư kiểu như là dài hạn mà chúng ta ở ngoài thị trường quá dài cái rủi ro rất là cao thế tại sao chúng ta lại không uh, chốt lời 20 25 phần trăm trong cái khung thời gian ngắn mà chúng ta lại cứ để cho lúc mà thị trường điều chỉnh thì cổ phiếu chúng ta nó sẽ giảm rất mạnh bởi vì bạn không phải là nhà đầu tư quản lý quỹ mà bạn cần phải mua hàng triệu USD đúng không hàng rất nhiều nghìn tỷ thì bạn tội gì bạn phải mua phải nắm giữ như thế làm gì cho nó thì một là rủi ro thứ hai là nó có thể giảm nó mất rất nó giảm và chúng ta mất gì ạ mất cái phần lợi nhuận mà chúng ta có và việc chiến lược ở đây thì Dũng sẽ uh, <clears throat> có một số các uh, lưu ý như sau thứ nhất là chúng ta thấy là cái xu hướng về lợi nhuận kinh doanh của cổ phiếu P&G thì rõ ràng ở ờ, trong quý ba này nó có sự hồi phục khá là tốt đúng không ạ hồi phục khá tốt với lợi nhuận là trên 200 tỷ cái thứ hai là chúng ta đã có cái dòng tiền lớn tham gia vào cái thứ ba là covid của Việt Nam cũng đang là gì ạ đang được ờ, được uh, kiểm soát là khá tốt cái thứ tư nữa là xu hướng trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tích cực cái thứ năm nữa là cái cổ phiếu PNG này nó mới bắt đầu bước vào một chu kỳ gọi là sóng sóng hồi Dũng gọi đây sóng hồi tức là cái, cái quá trình gọi là nước sóng ngắn và cái cuối cùng là chúng ta biết rằng là rõ ràng nếu mà thị trường mà chúng ta gọi là có sóng hồi những cổ phiếu sóng hồi thì chúng ta đầu tư theo xu hướng sóng hồi còn khi ta bước vào ở ờ, chung và dài hạn thì chúng ta đầu tư chung dài hạn chúng ta không nên là ứng dụng một cái cổ phiếu nó đang tích lũy ở trong sóng hồi lướt sóng sang một cái cổ phiếu nó đang tích lũy ở xuống dài hạn như các bạn đã biết rằng là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ như là cổ phiếu Hòa Phát thì các bạn có thể là đầu tư theo xu hướng chung và dài hạn bởi vì cổ phiếu đó nó đang nằm trong xu hướng chung và dài hạn hôm trước các bạn đã biết rằng là việc mà cổ phiếu nó đang bước vào như những cái điểm mua mà chúng chia sẻ rất là kỹ nó đang bước vào xu hướng uh, dài hạn thì cái việc mà chúng ta có thể bán ra một phần đây và tiếp tục đợi tích lũy mua thêm đấy là cái cái chiến lược mà Dũng thường áp dụng trong đầu tư của mình và cũng đã được rất nhiều các thiên tài mà Dũng uh, nghiên cứu như là Lee Moore, William O'Neill hoặc là uh, David Zen rất tất cả những cái nhà đầu tư tăng trưởng họ đều áp dụng chiến lược này và họ đều thu được cái lợi nhuận hàng trăm vài trăm phần trăm một năm nên khi mà các bạn đọc hoặc các bạn nghiên cứu các chiến lược như vậy thì Dũng tin chắc rằng là đây là chiến lược mà ở Việt Nam gần như là các hệ thống khác họ chỉ bày cho các bạn đó là gì ạ đó là các bạn mua và các bạn không biết thời điểm là bán ra hoặc là mua xong thì uh, không biết là đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn thì đấy là những cái việc mà chúng ta sẽ rất là rủi ro hoặc là trong trường hợp cổ phiếu nó gặp những cái vấn đề rủi ro như phải cắt lót thì cắt lót bao nhiêu hay là chúng ta lại tiếp tục đầu tư dài hạn thì trong cái buổi hôm nay các bạn có thể nhìn nhận đó là PNG là cổ phiếu trong giai đoạn này đó là một cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm được chưa nếu các bạn nào đã nghiên cứu và đã học được tất cả những cái video mà Dũng trong suốt thời gian vừa qua rồi thì Dũng tin chắc rằng là với cái việc mà bạn chỉ học theo dõi video thôi thì cái lợi nhuận của bạn cũng được 30 đến 50 phần trăm thậm chí nhiều hơn rất nhiều bởi vì các bạn đã hiểu rõ về phương pháp còn một số bạn thì có thể chưa học chưa hiểu rõ rồi thì các bạn có thể quay trở lại xem những video đó để các bạn có kiến thức có đủ tự tin có đủ cái cái cái cái trải nghiệm thì lúc đó các bạn mua các bạn thấy là nó sẽ tốt hơn so với việc mà bạn mua bạn không hiểu rõ thì nó có thể rủi ro với chúng ta à, tuy nhiên thì ở đoạn này thì cái việc mà chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng nó sẽ phù hợp với một nhóm các cổ phiếu mà Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ trong thời gian tới nên chính vậy nếu bạn đang theo dõi video của Dũng hoặc là bạn đang mong muốn có một cái cơ hội đầu tư kinh doanh tốt hơn về lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì hãy đăng ký kênh và nhớ ấn chuông ở phần bên dưới bởi vì Dũng có rất nhiều cái món quà như là món quà những tài liệu về chứng khoán Dũng có thể chia sẻ trong một vài phiên tới hoặc là những cái cổ phiếu như là như là PNG cũng là một cổ phiếu mà Dũng chia sẻ trong cái thời gian của đầu giờ sáng này nếu bạn mà không xem được thì có thể bạn bỏ lỡ cái cơ hội thực sự đáng tiếc này bởi vì những cái thời gian trước như Dũng chia sẻ một số cổ phiếu như FPT à, Hòa Phát à, cổ phiếu DHC và rất nhiều cổ phiếu khác à, TCM tất cả những cái điểm mua khi mà Dũng chia sẻ thì gần như là chỉ một số các bạn theo dõi trực tiếp của Dũng và hiểu rõ về uh, quá trình vận hành của cổ phiếu lúc đó thì các bạn mới có thể tham gia được thì khi các bạn tham gia thì cái cơ hội thành công cơ hội kiếm tiền cơ hội có lợi nhuận và cơ hội đổi đời nó sẽ đến với những cái bạn mà đã à, hiểu rõ được cái phương pháp hiểu rõ được quy luật hiểu rõ được chu kỳ hiểu rõ được chiến lược đầu tư của một cái à, <coughs> hành trình đầu tư của mỗi chúng ta Ờ, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh các chị và các bạn đã có mặt trong cái chia sẻ này và chúc à, tất cả anh chị và các nhà đầu tư trong tuần mới giao dịch thành công và à, bình an xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn